siêu thầy và cả lớp à, em uh, <clears throat> xin phép được chia sẻ um, về cái uh, việc thực hành uh, nói lời biết ơn xin lỗi vào uh, buổi sáng thì um, uh, việc này em cũng đã thực hiện từ những ngày trước nhưng mà uh, bắt đầu từ sáng tức là đêm tầm uh, hôm qua và hôm nay thì tầm khoảng 3 giờ em thức dậy uh, và sau đó thì uh, em uh, có thực hành uh, đếm theo chuỗi hạt mà dù em chưa nhận được nhưng em có chuỗi hạt em cũng đã đếm và em thấy rằng là em cũng uh, có những cái biểu hiện là và em cũng vừa chia sẻ và em cũng muốn hỏi để thầy chỉ cho thêm à, tức là từ lúc mà em à, từ khi ờ, sau khi thầy hướng dẫn về ờ, đếm sâu chuỗi thì em mới thực hiện 108 lần còn những hôm trước thì ờ, chắc không được đến nhưng mà từ những hôm trước thì em đã có lúc, lúc em đứng trước gương và em à, nói như vậy thì em tự nhiên là nước mắt em cứ dàn ra và em à, thổn thức cảm thấy là có một cái nỗi niềm gì đó từ trong trong lòng nó đi ra thế và hai ngày hôm nay thì đặc biệt là sáng ngày hôm nay thì khi mà em à, sau khi em uh, uh, thực hiện được khoảng nửa sâu chuỗi thì um, em uh, thấy um, ở uh, có một cái cảm giác rất là khó chịu ở trong trong trong trong người uh, bụng em thắt lại cồn cào và sau đó thì em uh, có cảm giác là là là nôn nao và lúc đó là cái cái cái nước miếng ra rất là nhiều cảm giác như mình muốn muốn ói ấy uh, thì lúc đó em thấy người nó rất là mệt rất là mệt và em có dừng lại em có dừng lại để em em thở thế sau đó thì um, em mới uh, tiếp tục um, và tiếp tục thì khi mà nhìn vẫn nhìn sâu vào mắt mình thì em cũng vẫn thấy ờ, tức là lúc đó thì thấy hơi nguôi đi nhưng sau đó nhìn sâu vào mắt thì lại có cái cảm giác và mỗi lần như thế thì cái cảm giác của em là cái lúc mà muốn ói đấy thì rất là khó chịu thế còn những cái lúc mà nước mắt dàn ra thì thấy nó có gì đấy như là một cái sự um, ức ức oan ức gì đó một cái nỗi niềm gì đó mà mình mình mình không thể nào mà mình diễn tả được ấy mình lúc đấy mình trở thành như như là một người khác ấy, một người lờ đờ và chỉ nói nói được rất là khẽ và nói rất chậm và nhưng sau cái cảm giác đó thì em lại thấy là mình trở lại được cái trạng thái ờ, bình thường còn sau cái lúc mà buồn ói thì em thấy rất là mệt nhưng mà em không thấy có hình ảnh em chỉ thấy có cảm giác thôi em chỉ có